hai cháu cũng đồng ý bấm nút thì thôi mình kết nghĩa xuôi gia ha chị dạ à, lo cho tụi ờ, tụi trẻ đó, dạ cho tụi trẻ cũng mong lắm rồi lớn rồi mà chưa có xuôi thì cũng thích thích dâu thích cháu nội lắm dạ, dạ. em cũng mong cho hai trẻ nó ờ, tới ngày hai đứa nó thành đôi dạ. à, chị em mình gặp nhau dạ. thân hơn nữa mời nhà trai à, ngồi đi em trai dạ. bây giờ nhà gái mình à, giới thiệu về mình đi Dạ con tên là Trần Thị Bích Thảo, năm nay con 24 tuổi Con quê ở An Giang, con là giáo, giáo viên mầm non ừ. Giáo viên mầm non ở đâu Thảo? Dạ ở An Giang chú Con đang làm ở An Giang luôn Dạ Mời nhà trai Con xin ờ, kính chào và chúc sức khỏe đến uh, anh Quyền Linh chị hồng vân và bạn nữ bên kia em tên là, à, là bảo trung đến từ ờ, long an em năm nay 28 ờ, tuổi em làm công việc là thống kê viên tại ờ, chi cục thống kê ở long an thôi trên đường đi miền tây thôi thôi bây giờ mình nói chút xíu về à, điểm yếu điểm mạnh đi à, nhà gái Thảo nói đi dạ Con là điểm mạnh con là vui vẻ, hòa đồng, dễ dễ gần với mọi người Điểm, điểm yếu, yếu con là thẳng thắn, nóng tính cái gì mà con không thích là con nói thẳng ra luôn à thì con dạ. nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì đúng không tùy cô ơi có lần nào mà mà nổi điên mà đập đồ chưa dạ chưa nói tùy cô ơi nghe thấy thấy hú hồn rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì dạ điểm mạnh của em là em là người ờ, nhiệt tình trong công việc yêu thích thể thao Ờ, còn điểm yếu của em là chắc là khá là ít nói rồi à, mình có mấy mối tình rồi em đã trải qua ba mối tình thống kê cũng ba mối còn dài mối lẻ tẻ không dạ <laughs> không mối dài nhất là bao nhiêu năm một năm rồi ngắn nhất là nhiêu chừng vài tháng ủa rồi lý do sao mà chia tay vậy cưng bạn gái đó chắc um, uh, tìm một hướng đi mới mà không có em thấy thường không bạn gái tìm hướng đi mới mà không có em ừ rồi à, còn mình thì sao nè thảo nè dạ con à, có hai mối tình mối tình thứ nhất thì à, do hồi đó còn đi học á rồi bạn trai kia đòi cưới mà con không chịu rồi thôi về ừ. Về. dạ mối tình thứ hai thì do yêu xa với lại uh, mai mối không có hợp ý nhau rồi cũng chia tay à vậy đó rồi hả ấy tới giờ Ê. <laughs> vậy cái mong muốn ờ, của con với cái bạn trai của con là con sẽ mong muốn người ấy như thế nào dạ là thấu hiểu cho công việc của con với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình rồi dạ. con ngoại hình thì sao cao trên mét sáu tám khỏe re bao cao luôn đâu Chào. Con chào chú Chào cô giáo dạ. Bé nó cao Đó cao. Này là ừ, coi như là đúng luôn hết, Đúng một tim luôn gia đình nhà gái tôi ha Đấy nhà trai dạ, Chào chị Chào, chào chị Trời. Vâng. Cao ráo đẹp trai không? Tôi ưng đó Đấy. Rồi ờ, bây giờ hai đứa hỏi này có sợ yêu xa không? Dạ không hỏi ừ. thảo nè, con có sợ không con có sợ yêu xa không dạ không tình yêu mà xa cỡ mấy xa hả yêu rồi là tất cả sẽ thành gần hết đúng không con dạ đúng rồi em cao cao mét nhiêu này em cao một mét ờ, bảy hai thấy chưa rồi. rồi bây giờ chuẩn của em là gì nói cho mẫu người của em là một bạn nữ ờ, có dáng cao khoảng chừng mét sáu hơn ừ. luôn mét sáu tám mấy đây rồi hiền uh, có biết uh, kính trên người nhường nhường dưới dạ rồi còn điều kiện gì nữa không dạ trắng có luôn dạ rồi xinh gái không nè nhìn và về mặt xinh không mặt này xinh không dạ chị không vân ờ, quá ok rồi yên tâm bên đây cùng tim á là hiểu rồi ha dạ. đó mình đi với ai vậy con dạ con đi với ba với mẹ con em ờ, chào uh, hai mc uh, anh quyền linh và chị hồng văn em đến đây dự chương trình bóng muốn hẹn hò của gái tên thảo em cũng ờ, mong cho hai cháu nó được ờ, thành đôi đặng ờ, tiến xa hơn đặng mà <laughs> ăn đám cưới <laughs> ví dụ giờ con nó về long an thì mình tính sao nè không biết có làm dâu không vậy em trai ai à, trai dạ làm dâu cô ờ, nhưng mà cháu ở có nhà riêng kế sát bên nhà của mẹ rồi vậy hả dạ. có nhà riêng rồi luôn ha dạ. rồi không có làm dâu nhưng mà ở kế bên cũng được cũng lo cho cha mẹ già cũng được Vì ừ, cũng rất là mong à, cho con với thảo cho nhau cơ hội dạ. rồi cảm ơn ha <laughs> để sắp làm cưới à. <laughs> em đi với ai em trai em đi với uh, hai người phụ nữ uh, quan trọng của em và các bạn bè ừ. mẹ với em gái dạ xin kính chào anh Quỳnh Linh xin kính chào và dạ, chị Hồng Vân dạ thì uh, kính chào toàn thể quý khán giả và dạ, kính chào ờ, bên nhà gái thì tôi đây là mẹ của Bảo Trung thì Bảo Trung là cũng là một cán bộ đảng viên nhà toàn công chức hết trơn à, à đứa em đây em gái út có hai anh em à thấy mẹ thích chương trình này ngày nào cũng xem hết á ừ. cái em út đi đăng ký đăng à, ký, đăng ký cho cho anh, cho anh. À. muốn tìm được cô dâu để đem về dạ thì ờ, xin ờ, nhận xét cô gái đây thì dễ thương nhưng mà xa quá không biết có chị yêu về làm dâu không <laughs> mà cái này lo do quyền quyết định của hai cháu rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào bắt đầu đi em trai rồi đứng làm nhận quà nè dạ à, chào em à, dạ. lần đầu việc tiên gặp anh tặng em bó hoa dạ em dạ. cảm ơn anh em có món quà tặng anh rồi cảm ơn anh mở ra coi trời ngược ngược rớt tùm lum cầm rớt tùm lum ngôi nhà dạ, ngôi nhà sao nè sao tặng nhà nè muốn cho hai đứa con nếu mà có nên duyên á thì à, có một cái ngôi nhà ở dạ. con ước gì có luôn rồi Trời mày ơi. quá chứ có nhà kế bên má rồi thiệt có luôn Tâm, ừ Chào nước em. sát lên Sài Gòn nó về ờ. cũng ở được Thôi đứng hình Rối rồi, rối rồi, nó đứng hình luôn rồi Bên trai là coi như là Ê, tôi đã nói rồi ha Tại vì ông Linh ông tả sao mà dòm tưởng là nó giống tôi mà không hề dạ. Rất là đẹp, rất là phúc hậu Nhà, nhà em có bán rượu không? Dạ không Anh Bây em anh say quá Say quá rồi Con cười đi con cho thấy đồng điếu đồng tiền mình có đủ hết con dạ. Hay là cho anh chuyển hộ khẩu vô vào tim em ờ em rất là xinh à, em cảm nhận về anh như thế nào con hồi hộp quá hả con nói không được hay sao <laughs> sấm sét nói chưa trời hai đứa cười suốt vậy trời ừ đó nó vậy đó <laughs> nói đi nè con nói sao nếu nếu mà như như yêu xa vậy anh có sợ không anh ờ, không sợ nhưng mà em có sợ không dạ không ừ. thì anh thì anh không sợ đó ừ. anh hy vọng anh sẽ uh, có có cơ hội để mà tìm hiểu em tiến hay có thể tiến xa hơn nữa dạ yeah hai đứa sẵn đi về long xuyên đi thăm chùa bà rồi cầu mong gì đó dạ. tới luôn đi <laughs> thì uh... nó đứng hình nữa rồi kìa đó sấm sét tới đúng tay con gái hỏi rằng bao giờ em cho anh bước tới <laughs> mong muốn em sao nói cho anh hiểu đi uhm... lớn lên em anh bối rối với uh, sự xinh đẹp của em <laughs> thôi anh uh, xin hát một bài tặng em đi <laughs> hát bất rung đi đó dạ hay lời muốn nói ừ. đó đêm nay anh nhớ em anh ngước lên hỏi sao trên trời sao lung linh sáng tươi hình bóng em trong tim anh đó yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày coi yêu xa vậy thì mình làm gì để gần nhau hơn nào tháng mình gặp mấy lần nếu uh, yêu xa như vậy thì anh có thể um, sắp xếp một tuần anh vì anh có thể nghĩ là thứ bảy chủ nhật anh hay sắp xếp xuống với em để uh, thăm em Dạ. dạ. nó hỏi xin ba mẹ coi nếu mà có bấm nút cái hỏi ba mẹ là con xuống thăm vậy ba mẹ cho con ở ké không cho cái tiền khách sạn chết nhỏ <laughs> kệ dạ. ở ké cho ở ngủ salon đồ cũng được được không bố mẹ kìa hỏi đi kìa thưa hai bác nếu mà con có dịp về thăm bé thảo thì con có thể uh, ở nhà của hai bác được không dạ được thấy chưa <laughs> vô vô hãy hành động theo trái tim của mình còn không biết là long xuyên có bấm hay không thì tùy bấm con con hả con thích đó đó thấy không long bấm xuyên, liền suy nghĩ kìa bên kia rồi, bấm long chưa xuyên bấm trước luôn rồi đó rồi cho khỏi luôn vậy đi ừ Hả? hai đứa hợp lý lắm á rồi nắm liền thấy chưa giờ đó đồng ý hàng hò rồi bà xui à, tương lai của là nhà trai với bà xui tương lai nhà gái bước tới cái đúng à, rồi đúng rồi nói vài câu rồi gửi gắm cái đi hai cháu cũng đồng ý bấm nút thì thôi mình kết nghĩa xuôi gia ha chị dạ à, lo cho tụi à, tụi trẻ đó, dạ cho tụi trẻ cũng mong lắm rồi lớn rồi mà chưa có xuôi thì cũng thích thích dâu thích cháu nội lắm dạ. dạ. em cũng mong cho hai trẻ nó Ờ, tới ờ, ngày ờ, hai đứa nó thành đôi dạ. à, chị em mình gặp nhau dạ. thân hơn nữa <laughs> hai người ôm nhau cái trời ơi được mấy cháu chị nên đó à. có mình một luôn hả dạ mà em sợ nữa đi nó nó đòi đi dạy rồi nó thì cũng dẫn cho đi dạy cũng xin chuyển về trường dạ đi dạy chứ không có cho ở nhà đâu tại vì ở dạ. bên đây toàn đều là công chức quyện hết mà dạ. à. được rồi đó cảm ơn hai bà xui tương lai xin phép nè xin phép hôn nè dạ cho cô chú chắc con xin phép uh, hôn bé thảo một cái lên má <laughs> xin hôn nó luôn lắm sợ luôn á nói kia nó cứ